Người đàn ông này được mệnh danh là vua của sát thủ vì sở hữu những kỹ năng giết người thân sâu. Anh ta vốn đã rửa tay gác kiếm rút khỏi giang hồ từ lâu nhưng đột nhiên quay trở lại. Điều gì đã khiến ông vua sát thủ này quyết định như vậy? Hai ngày trước người vợ yêu quý của John Wick bị ung thư mà qua đời. Sau khi tổ chức tang lễ cho vợ xong anh ngồi trong căn nhà của mình mà cảm thấy trông vắng và lạnh lẽo. Thật khó để có thể quên đi nỗi đau này. Một ngày nọ anh nhận được một món quà mà người vợ trước lúc lâm chung đã chuẩn bị cho anh. Đó là một con xế hộp nhìn cực ngầu và một chú cún rất dễ thương. Sau khi đọc bức thư cuối cùng mà vợ viết cho mình, John đã không kìm nổi nước mắt. Những ngày tháng sau đó anh và chú cún nhỏ sống nương tự vào nhau, nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng như vậy. Sáng nọ khi đưa chú cún đi dạo anh vô tình gặp ba tên côn đồ ở trạm đổ xăng dầu. Một tên trong số đó thấy con xe của John là phiên bản đặc biệt nên yêu cầu mua một cách thô lỗ. Đây là bảo vật mà vợ tặng nên anh không bán, cũng từ đây mà mọi rắc rối đã xảy ra. Tối đó khi anh đang ngủ thì đột nhiên chú cún phát hiện điều gì đó liền chạy xuống dưới. John đi theo thì bất ngờ bị ba tên bịt mặt tấn công. Vì bị đánh lén nên anh chỉ có thể chống đỡ. Chú cuốn nhỏ gần đó sợ hãi sủi ngỏi khiến một tên nổi máu điên đuổi theo giết chết nó trước mặt John. Hóa ra là bọn côn đồ hồi sáng hỏi mua xe. Sau khi lấy được chìa khóa chúng thẳng tay đánh anh bất tỉnh. Khi anh tỉnh dậy chỉ thấy thi thể của chú cún và vết máu trên sàn nhà. Hai món quà có thể nói là thứ an ủi tinh thần của John cứ như vậy mà mất đi. Sau khi chôn cất chú cuốn nhỏ, anh dọn dẹp những vết máu trong nhà. Lúc này những hồi ức với người vợ hay đám côn đầu kia liên tục xuất hiện trong đầu anh. Trong mắt dù giờ đây đã tràn đầy hận thù. Phía bên kia ba tên côn đồ đã mang chiếc xe mới ăn cắp được đến xưởng độ để thay đổi thông tin chiếc xe. Ông chủ của xưởng là Aurelio vừa nhìn thấy sắc mặt đột nhiên hiện rõ sự căng thẳng. Rõ ràng anh ta đã biết đây là chiếc xe của vua sát thủ John Wick, vì vậy đã trực tiếp đi đường quyền khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất, sau đó đuổi thẳng của bọn bắt con này khỏi đây đúng như những gì Aurelio lo lắng. Ngay sau đó gã sát thủ đã tìm đến xưởng độ để hỏi thăm, ông chủ không dám giấu giếm liền nói toàn bộ sự thật cho John Wick biết, thế là anh liền mượn một con xe khác để lên đường truy đuổi ba tên quân đầu kia. Không ngờ bố của một trong số chúng là một ông chủ mafia, Vigo gọi điện chất vấn Aurelio tại sao lại dám đánh con trai của ông ta, nhưng sau khi biết được thằng con quý tử đã nhảy xe của John Wick và giết chết cún cưng của anh ta, sắc mặt ông trùm liền cứng lại không thốt lên lời, Tối đó thằng con quý tử về nhà còn nên cái mặt không biết trời cao đất dày liền bị Vigo đánh cho một trận. Địt mẹ mày bao nhiêu tuổi rồi còn đi bốc xít lên ăn vậy con. Mày có biết John Wick được mệnh danh là vua sát thủ? Chỉ cần một cây bút chì hắn ta đã có thể dễ dàng giết chết ba người. Đẻ ra được thằng con như mày thật là đau cả lòng. Mà lúc đó John Wick đang điên cuồng đập một tạ xuống sàn nhà. Anh mở ra chiếc hộp đã cất giấu rất lâu nay. Bên trong chính là toàn bộ vũ khí mà anh đã sử dụng khi làm sát thủ. Chúng mày đã muốn chết thì tao cho chúng mày tọa nguyện. Vigo biết chắc John sẽ tìm tới nhà để báo thù nên gọi điện cho anh mong được thỏa hiệp bằng tiền. Anh không nói gì mà thẳng tay cúp máy. Ông trùng thấy vậy liền hiểu ra thương lượng đã thất bại. Ông ta chỉ còn cách đặt mình vào nguy hiểm ra tay giết John Wick trước khi anh tìm đến. Cũng phải thôi vì cha nào mà không thương con. Tối đó 12 tên sát thủ đã đột nhập vào nhà của John Wick. Không cần đoán cũng biết trước số phận của bọn chúng sẽ ra sao. Đoán được điều này nên John đã chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp. Trong bóng tối anh xuất hiện một cách lạnh lùng thẳng tay tiêu diệt kẻ địch. Mặc dù đã rửa tay gáp kiếm từ lâu nhưng từng bước di chuyển hay hành động của anh vẫn rất nhanh nhẹn và quyết đoán. Đám sát thủ kia không khác gì những kẻ tập sự mới bước vào nghề. Chẳng mấy chốc 12 thằng đã được đắp chiếu nằm gọn gàng dưới đất. Lúc này chuông cửa đột nhiên reo lên. Thì ra là người dân nghe thấy tiếng ồn nên báo cảnh sát đến kiểm tra. Cảnh sát thấy cái xác nằm trên sàn liền hỏi John đã quay lại làm việc sao? Không tôi đang dọn dẹp xác cho xã hội. Vậy anh cứ dọn dẹp tiếp đi tôi không làm phiền nữa. Không ngờ đến cả cảnh sát cũng không dám động đến John Wick. Sau khi cảnh sát rời đi thì đội xử lý sắp đến, bọn họ nhanh chóng tiến vào hiện trường và bắt đầu dọn dẹp đống rác của xã hội. Phải nói họ rất chuyên nghiệp chỉ cần một giờ là có thể hoàn thành công việc được giao. John trả công cho ông chủ đội đưa ma bằng 12 đồng tiền vàng. Biết kế hoạch của mình thất bại nên ông trùm rất tức giận. Ông ta cho thưởng 2 triệu đô la cho ai giết được John Wick và đưa con trai của mình vào trung tâm sát thủ. Vigo thở dài nói đứa trẻ bất đắc dĩ không thể kìm lòng sói. Ông ta tìm tới người đồng đội cũ của John Wick là Marcus, một tay bắn tỉa chuyên nghiệp. Trước số tiền quá lớn để giết bạn cũ, dường như Marcus cũng đã có quyết định riêng cho mình. Anh ta lập tức mang khẩu súng bắn tỉa ra để chuẩn bị lên đường. Bên này John biết nhà mình sẽ không còn an toàn nữa nên anh đã mang hết đồ dùng cá nhân cũng như vũ khí chuyển và sống trong khách sạn Continental. Giới sát thủ có quy định, dù bạn có là ai đi chăng nữa cũng nhất định không được ra tay trong khách sạn này. Nếu như vi phạm sẽ bị tất cả các sát thủ khác truy cùng diệt tận. Vì vậy ở đây là phương án an toàn nhất cho anh. Tối đó John đến tìm giám đốc của khách sạn là Winston để hỏi thăm tin tức về tên lưu manh đã giết cúng của mình. Vừa ngay qua ông đã đoán được đối phương muốn làm gì. Ông cảnh báo John đừng có làm chuyện ngu ngốc tại đây. Anh nói đó là chuyện riêng của mình nên sẽ không làm tổn hại tới khách sạn. Mặc dù giám đốc ngoài miệng không đồng ý giúp đỡ nhưng bên trong vẫn âm thầm tuồn địa chỉ cho John. Ông trùng biết chuyện John đã chuyển vào sống trong khách sạn Continental nên đã tăng phần thưởng lên 4 triệu đô cho ai dám vào đó trừ khử anh. John Wick không biết điều đó, kể cả có biết anh cũng chẳng quan tâm vì mục đích của mình chính là báo thù. Đêm đó anh đem vũ khí một mình tiến vào quán bar mà tên lưu manh kia đang ở. Anh tóm được một thằng đàn em và ép hắn khai ra tung tích của tên lưu manh, rồi giết hắn cùng hàng loạt những tên lính canh khác. Trong khi đó Jimmy mạnh miệng tuyên bố xưa nay chẳng hắn thằng nào. Ấy vậy vừa mở mồm xong đã cong đít chạy tụt cả quần. Những tên đàn em khác nhanh chóng xông đến bảo vệ cậu chủ nhưng cứ lao tới là xác định bỏ cái mạng ở lại. Dưới sự hy sinh của đám đàn em để câu giờ, Tên khốn Jimmy đã lên xe chạy thoát khỏi đây, còn John Wick vì phải đối đầu với rất nhiều kẻ địch nên không thể tránh khỏi việc bị thương. Sau khi được bác sĩ xử lý vết thương anh trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Lúc này Marcus bên ngoài cửa sổ đang cầm súng bắn tỉa ngắm thẳng vào John. Nhưng anh ta không giết người bạn trí cốt mà bắn cảnh báo cho John biết có một sát thủ khác đang đột nhập vào phòng. Nữ sát thủ Perkins cầm súng tiến tới liền bị John phản công. Rõ ràng cô này cần tiền chứ không cần mạng. Sau một hồi giao cấu với nhau ác liệt nữ sát thủ chợt nhận ra mình đã đi sai nước cơ. Anh ơi cho em đi lại được không ạ? À? Thế cất ra tới đít rồi có kìm lại được không? John hỏi à vị trí kho tiền của tên trùm mafia đang giấu. Sau khi trả khảo xong anh đã nhờ người bạn phòng bên canh chừng Wilkins cho mình, rồi lập tức lên đường đến địa chỉ mà à ta đã nói. Sau khi làm vài viên tiên dược hưng phấn anh tiến vào trong nhà thờ, không cần nhiều lời anh trực tiếp bắn vào chân mục sư một phát, tiếp đó quay sang giết sạch đám sát thủ đang giả làm con chiên, rồi ép mục sư đưa mình đến kho chứa tiền dưới lòng đất. Anh chỉ cần hai viên đạn là có thể hạ hai tên canh kho tiền, cuối cùng đốt toàn bộ số tiền trong kho bạc để dằn mặt ông chủ mafia. Phong thái này quả thật rất ngầu lòi. Phía bên kia anh bạn da đen đang bị thu dọn hành lý để đợi giám đốc khách sạn đến giải quyết Perkins nhưng không ngờ ả ta lại tự bẻ các khớp tay của mình để thoát ra khỏi còng sắt, sau đó tiến anh ra đen về miền cát trắng rồi cầm số tiền rời đi. Vigo khi ấy biết chuyện liền đi tới nhà thờ hỏi thăm, ông ta tức giận rút súng ra bắn chết mục sư. John Wick phía trên cao đã chờ đợi từ lâu, lúc này anh thẳng tay cầm súng lên bắt đầu tàn sát kẻ địch, bọn chúng hơi bất ngờ nên nhanh chóng bị tiêu diệt. Đang ăn mạng liên tục thì đột nhiên anh bị một chiếc xe đâm vào người bất tỉnh nhân sự, tỉnh lại anh thấy mình đang bị trói trên ghế, Vigo bực mình quát lớn bởi vì thứ mà anh mới đốt không chỉ có tiền mà còn có cả bằng chứng để ông ta tống tiền đồng nghiệp. John không quan tâm cũng hét lớn cho biết mặt, hãy giao con trai ông ra đây nếu không muốn tiêu tan tất cả. Bọn thuộc hạ dùng bao ni lông để giết anh nhưng không ngờ lại bị Marcus ở bên ngoài bắn chết. John chớp lấy cơ hội dùng sức để đánh nhau với tên còn lại, vật lộn một hồi hắn cũng được vé một chiều bay thẳng đi gặp các cụ. Sau khi cắt đứt dây chói anh liền xông ra ngoài dùng súng chặn xe của ông trùm lại. Vì bảo toàn sự sống nên ông đã khai ra vị trí của con trai mình đang ở, để Joe từ bỏ chuyện trả thù Vigo nói rằng ở đó đã bố trí rất nhiều sát thủ. À thế à, nói xong anh lạnh lùng quay đi. Bên này đám sát thủ được trang bị vũ khí đang đợi John Wick, còn tên Jimmy thì vẫn ngồi gáy to mà không biết rằng thần chết đang đến. Bất ngờ một phát súng bắn chết thằng bạn của hắn. John bên ngoài cầm súng tỉ liên tiếp lập chiến công. Tiếp đó còn cho nổ tất cả xe để Jimmy không thể chạy thoát. Giờ đây anh đã có thể giết chết tên khốn này để trả thù cho cún cưng của mình. Trả thù xong anh quay lưng bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Ông trùng biết tin con trai mất liền cho người chuẩn bị báo thù. Người đầu tiên bị bắt đó chính là Marcus vì anh ta đã cứu John nhiều lần, cho rằng chính Marcus là nguyên nhân dẫn đến cái chết của con trai nên anh bị tra tấn một cách tàn bạo. Sau đó Vigo gọi để báo cho John biết Marcus là kẻ phản bội mình, mà kẻ phản bội chết thì đó là chuyện thường tình. Khi ấy Marcus đã thoát ra được và giết chết hai tên tay sai, nhưng không ngờ nữ sát thủ xuất hiện trực tiếp kết liễu cuộc sống của anh ta. John Wick đang trên đường đi ẩn danh đến quay xe lại để báo thù cho bạn của mình vì Perkins đã vi phạm quy tắc của khách sạn Continental nên giám đốc Winston đã dẫn người của mình giết chết cả ta. Còn ông chủ đội mai táng lại có thêm việc làm. Lúc này John đã đến nhà của Marcus Nhìn bạn trí cốt chết thảm anh chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể ngồi đó trầm tư suy nghĩ. Khi ấy giám đốc khách sạn cảm thấy ngứa mắt trước những hành động của Vigo nên đã gọi điện báo cho Jun biết ông ta đang ở ngoài bến tàu chuẩn bị chạy trốn. Anh lập tức phóng xe truy đuổi tên trùng. Với trình lái xe được tôi luyện trên những cung đường tử thần ở Việt Nam, anh nhanh chóng hút một chiếc xe rời khỏi cuộc chơi, sau đó thể hiện tài năng sát thủ tuyệt đỉnh của mình. Chỉ việc ngồi lái xe cũng có thể diệt gọn từng tên đàn em, một thằng hí hưởng cười lớn khi bắn trúng John một phát, từ đó trở đi tôi không còn nghe thấy tiếng hắn cười thêm một lần nào nữa. Cuối cùng là trận chiến sinh tử trong cơn mưa nạm hạt giữa John Wick và ông trùm Mafia. Mặc dù mang tiếng là ông trùm nhưng Vigo làm gì có cửa so sánh với John nên nhanh chóng bị hành cho ra bã. Để lấy lại thế trận ông ta đã chơi bẩn rút dao ra tấn công. Nhưng John lại không hề tránh mà cố ý kéo tay đối phương rồi đâm vào bụng mình. Sau đó mượn lực bẻ gãy tay Vigo và đâm vào cổ kết liễu ông trùm Mafia. John Wick lấy tấm thân bị thương lẻn vào một cửa hàng thú y lấy trộm thuốc để xử lý vết thương cho mình. Tiếng chó sủa gần đó đã thu hút sự chú ý của anh, thế là anh liền mở cửa lồng sắt rồi thó luôn con chó trong cửa hàng. Cuối phim anh dẫn chú chó rời đi để chuẩn bị một hành trình mới. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.